Hello, xin chào tất cả anh chị em và các bạn đang có mặt trong buổi livestream tối nay. À, chúng ta sẽ có một buổi livestream à, với chủ đề là xu hướng của thị trường chung trong thời gian tới, đặc biệt là trong tuần sau nó sẽ diễn ra như thế nào. Và tất cả câu hỏi các bạn có thể đặt ở phần bên dưới để Dũng uh, chia sẻ với chúng ta. Hello, xin chào anh chị em ạ. À. Nếu anh chị em có nghe rõ thì có thể comment vào phần ô chat ạ. À. Hãy comment vào phần ô chat để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng ta bắt đầu trong cái buổi tối ngày hôm nay. À, có lẽ trong uh, tuần vừa qua thì anh chị em sẽ thấy là rất nhiều các thông tin chúng ta gọi là thông tin tích cực, thông tin tiêu cực. À, với thông tin tiêu cực đó là Fed tăng lãi suất 0,75%. À, tuy nhiên thì thị trường mà chúng ta thấy rằng là đã có những đợt hồi phục đáng kể vậy thị trường tiếp tục đi lên trong thời gian tới hay không thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ phân tích toàn cảnh cái diễn biến uh, của đồng USD chứng khoán Mỹ uh, một vài uh, các chỉ số giá vàng chỉ số về chứng khoán Đức để chúng ta nhìn tổng quan xem là với những cái diễn biến như vậy thì tình hình chứng khoán thế giới đang diễn biến ra sao sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái công thức uh, đó là công thức uh, quá trình tích lũy trong thị trường cổ phiếu để chúng ta dự đoán xem là cổ phiếu của chúng ta nó đang có tốt hay không trước khi chúng ta đầu tư à, trước khi chúng ta đầu tư thì uh, Dũng có muốn chia sẻ anh chị em một cái cái công thức để chúng ta gọi là công thức thành công đây là công thức thành công công thức của sự thay đổi chúng ta D chúng ta gọi là nỗi đau nếu các bạn có nỗi đau đủ lớn để các bạn có thể thay đổi trở thành nhà đầu tư khác bởi vì khi chúng ta làm một việc mà chúng ta vẫn không thấy thay đổi được thì chúng ta cần phải thay đổi để trở thành con người khác đi nếu mà các bạn làm cái khi mà chúng ta làm mãi một việc mà nó không thay đổi thì nó tạo ra những cái vấn đề chúng ta thì chúng ta cần phải thay đổi thay đổi cái điều thứ hai là các bạn ấy sự sung sướng nếu điều gì nó tạo ra cho bạn sự vui vẻ hạnh phúc đó là những cái thay đổi chúng ta chúng ta phải thay đổi để có sự sung sướng chúng ta phải thay đổi để chúng ta trở thành con người khác đi khi mà chúng ta thay đổi thì điều gì diễn ra bởi vì trong đầu tư chứng khoán nếu nhiều anh chị em cứ dập chân tại chỗ bởi vì chúng ta mong muốn là có lợi nhuận mong muốn là có kết quả cao nhưng chúng ta không thay đổi và cái cũ của chúng ta vì cái cũ không thay đổi nên dẫn đến kết quả không thay đổi và SS là những hành động đầu tiên khi mà có những hành động đầu tiên để thay đổi cuộc đời chúng ta thay đổi con người chúng ta thì D nhân V nhân S nó lớn như đây là nếu D bằng không tức là chúng ta không có nỗi đau đủ lớn thì ở phiên phía bên trái này chúng ta không có ý nghĩa gì nếu V chúng ta không có sự sung sướng khi mà chúng thay đổi thì chúng ta cũng không có ý nghĩa gì cả và FS thì chúng ta cần phải hành động tiên còn R là cái rào cản cái rào cản mà chúng ta mắc phải và hiện tại chúng ta đang có những cái rào cản gì vậy chúng ta cần phải có phía bên trái này lớn lên bên phải bằng gì ạ động nuôi đau đủ lớn à, cái sự sung sướng chúng ta hướng đến tức tận mục tiêu tầm nhìn của chúng ta có và cái cụ tiếp theo để chúng ta có hành động đầu tiên đấy là cách thức để chúng ta thay đổi à, chúng ta sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi là vậy bây giờ cũng đặt câu hỏi là nếu bây giờ chúng chia sẻ là MBB SHB có mua đấy không thì bây giờ chúng ta quay trở lại một cái biểu đồ quan trọng nhất mà các bạn có thể thấy đó là biểu đồ tích lũy đáy ở VSA bao nhiêu bạn đã từng biết biểu đồ này và đã học được cái biểu đồ này trong phần tích lũy đáy ở VSA nếu anh chị em đã từng nghe từng biết và từng hiểu thì có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ ở đây là một quá trình tích lũy khi mà cổ phiếu tạo đáy khi quá trình chúng ta gọi là giảm tốc giảm rất mạnh ở cái giai đoạn điều chỉnh này thì thị trường nó cần phải nhiều thời gian hơn để tích lũy nhiều thời gian hơn để thu gom cổ phiếu giai đoạn đầu là pha A chúng ta thấy là cái pha A này có biến động rất lớn thông thường thì sau những đợt giảm rất mạnh này thì thị trường có như là kéo hồi đầu tiên tuy nhiên thì việc ở phía trên này có những vùng cản rất lớn nên khi mà cổ phiếu tiếp xúc đến cái vùng cản chúng ta gọi vùng kháng cự mạnh này thì bao giờ nó có xu hướng điều chỉnh tiếp để thu gom được nhiều hơn cổ phiếu trong quá trình tích lũy à, chúng ta thấy là cái cái điều này nó sẽ lặp đi lặp lại ở trong cái gọi là cái pha B này bởi vì nhà đầu tư tổ chức họ cần thời gian để thu gom được nhiều hơn cổ phiếu để thu gom được lượng lớn cổ phiếu trước khi họ có thể đẩy giá đi xa hơn thông thường thì các bạn hiểu đơn giản là trước khi cổ phiếu có thể đi xa hơn thì phần lớn nó sẽ có những đợt rũ mạnh hoặc là điều chỉnh mạnh chúng ta gọi là kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ trước đi xa hơn vậy điều gì diễn ra khi mà cổ phiếu giảm mạnh qua cái vùng hỗ trợ này với khối lượng lớn khi khối lượng lớn bị bán ra ở cái vùng hỗ trợ này thì thông thường cổ phiếu sẽ giảm rất là sâu và chính vì Vậy chúng ta cần phải lưu ý ở trong giai đoạn này trước khi chúng ta giao dịch. Nếu trong trường hợp này khi cổ phiếu giảm vùng hỗ trợ này chúng ta gọi là vùng hỗ trợ ở đây chúng ta gọi là giữa SC và cái điểm test ở trong cái pha chúng ta ở đường line này thì cái quá trình rũ bỏ các nhà đầu tư yếu bóng vía bắt đầu kết thúc và thị trường bắt đầu tăng tốc từ pha C, pha D và pha E khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì không phải là các bạn có hỏi mua cổ phiếu vì Dũng biết rằng là uh, chúng ta đang có thể nắm giữ cổ phiếu hoặc là chúng ta đang theo dõi cổ phiếu do một ai đó chỉ cho chúng ta tuy nhiên thì chúng ta quay trở lại câu chuyện của thị trường để chúng ta phân tích toàn bộ những diễn biến ở ờ, trên thị trường thế giới thì đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng là đầu tiên trong cái quan sát ở đây các bạn thấy là chỉ số Dow Jones ở đây ạ à, quá trình rơi rất mạnh của chỉ số Dow Jones diễn ra chúng ta gọi là một cái trình giảm rất là sâu nhưng quá trình hồi phục của chỉ số Dow Jones tại thời điểm này chúng ta cũng chưa thấy rằng là có sự hồi phục đủ mạnh để giúp cho cái chen hay xu hướng của Dow Jones tiếp tục đi lên trong thời gian tới à, phía trước của Dow Jones thì nếu chúng ta nhìn thấy đây là vùng cản rất là lớn chúng ta gọi là vùng cản rất lớn để vượt qua cái vùng cản 3.300 300 33.200 là một cái gì ạ nỗ lực rất là lớn để cho cái chỉ số này đi lên được tuy nhiên cái quá trình hồi phục này nó giống như là cái đợt hồi phục hồi thôi ạ chúng ta không biết rằng cái hồi phục này nó thực sự là hồi phục mạnh thật hay không nên nếu cổ phiếu nó đang thị trường chung hay là chỉ số Dow Jones ở đây nó có thể biến động rất mạnh nên rõ ràng là cái chỉ số của thị trường chứng khoán thế giới đặc biệt là Dow Jones thời điểm này nó vẫn chưa cho chúng ta biết rằng là xu hướng của lạm phát đạt đỉnh chưa bởi vì chúng ta biết là lạm phát là đỉnh thì chỉ số sức mạnh của Dow Jones của, của chứng khoán nó sẽ tạo đáy nên đáy có ở đây không thì chúng ta chưa biết được nên các bạn đừng có vội để tham gia mà chúng ta chưa rõ ràng về xu hướng của đáy đặc biệt là đáy của Dow Jones chúng ta có thể quay trở lại một cái chỉ số khác là chứng khoán Đức tại sao Dũng lại phân tích cái chỉ số chứng khoán Đức bởi vì Đức là nền kinh tế khá là mạnh mạnh nhất châu Âu khi mà cái chỉ số này chúng ta biết rằng là sau khi nó điều chỉnh những cái đợt hồi phục này rất là yếu và uh, sau cái đợt hồi phục lần thứ ba các bạn thấy là cái đã có một lượng lớn cổ phiếu bán ra hay chúng ta gọi là sọt quá trình sọt này tiếp tục diễn ra với sức mạnh rất là lớn và khi quá trình sọt này các bạn biết rằng là thường là khi quá trình giảm sâu thì các nhà đầu tư họ sọt cổ phiếu họ có xu hướng là mua lại cổ phiếu để chốt lại chốt chúng ta gọi là chốt lợi nhuận hay là đóng vị thế khi họ đóng vị thế chốt lại lợi nhuận thì cái việc hồi phục lên là chuyện rất là bình thường chúng ta không giống như là Dow Jones tất cả quá trình hồi phục này chủ yếu phần lớn là do quá trình chốt vị thế của cái những hợp đồng mà người ta bán ra nên chính vì vậy thì việc kéo lên chúng ta thấy là nó có thể diễn ra trong thời gian ngắn và với dòng tiền ở đây chúng ta cũng thấy là chưa có dòng tiền tham gia vào vì chưa có dòng tiền tham gia vào thì chúng ta thấy là chỉ số Dow Jones à, chỉ số DAX của Đức thì hiện tại chúng ta thấy là dù nó có sự hồi phục nhưng đây không phải là hồi phục cho chúng ta cái độ tin cậy cao chúng ta tương tự ở đây chúng ta có thể phân tích rất nhiều các chỉ số khác như đồng bảng xanh ở đây là chỉ số của đồng gì ạ bảng xanh vậy nếu các bạn nhìn thấy ở đây thì rõ ràng là sau khi điều chỉnh rất sâu mà đang có sự hồi phục quá trình hồi phục của đồng bảng xanh này có thể tiếp diễn hay không chúng ta chưa biết nhưng ở đây cái việc mà đồng bảng xanh có thể biến động trong cái khung khoảng 108 109 này nếu trong trường hợp biến động mạnh thì khả năng lạm phát ở Mỹ có thể thời điểm này là đỉnh tuy nhiên thì cái việc hồi phục nó tiếp tục diễn ra như thế nào thì chúng ta cần nhiều thời gian hơn nhiều thời gian hơn để tiếp tục theo dõi cái động bẩm xanh à, sẽ có rất nhiều chuyên gia họ sự dự đoán là đây có thể đạt đỉnh đồng bật xanh đạt đỉnh có thể là chứng khoán Mỹ cũng đạt đỉnh tuy nhiên thì việc chứng khoán Mỹ đạt đỉnh là cái điều ai à, à cái chỉ số đồng mở xanh đạt đỉnh là cái điều ai cũng mong muốn để à, khiến cho cái việc lạm chúng ta hiểu đơn giản là lạm phát Mỹ có thể được điều à, có thể được gì ạ à, kiềm chế trong thời gian tới nhưng có cái, cái việc mà sau khi rũ bỏ giảm mạnh như này chúng ta cũng không biết rằng là chỉ số này còn tiếp tục lên nữa hay không thì chúng ta cần thêm thời gian để phân tích cái chỉ số này tại vì những đợt điều chỉnh này có lẽ là chúng ta cũng chưa đủ cái ờ, thông số để đánh giá xem là nó có mạnh hay yếu thông thường thì cái chỉ số đồng bằng ờ, xanh này hay đồng USD này nó liên quan đến chỉ số vàng và chúng ta biết rằng là vàng sau khi giảm mạnh ở đây thì sau khi giảm rất mạnh thì có sự hồi phục những cái hồi phục này chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là nó đang mang sự suy nghĩ nhờ rất là cao bởi vì ở đây quá trình hồi phục nó không có dòng tiền không có những hợp đồng tương lai tham gia vào nên phía trước đó là một vùng cản có thể nếu bạn nào đầu tư thì các bạn thấy rằng là vùng cản ở trên cái vùng này rất là lớn khi vùng cản trên này rất lớn tức là những cái hợp đồng tương lai người ta bị sọt ở trên này thì khi mà cái giá vàng nó hồi phục chúng ta nhìn đấy giá vàng hồi phục ở phía trên này thì dẫn đến là người ta sẽ có thể bán ra nên về cơ bản với cái giá vàng cái sự liên kết giá vàng đồng USD tại thời điểm này thì chúng ta thấy là rất khó để dự đoán là đồng USD đã đạt đỉnh hay chưa nên nếu mà đồng USD đạt đỉnh thì cái việc mà chúng ta gì ạ có thể dự đoán xem là thị trường chứng khoán có thể tạo ra đáy trong thời gian tới tuy nhiên tại thời điểm này việc để đánh giá thị trường có thể đạt đáy hay không để đánh giá là thị trường có thể uh, biến động trong cái khung này hay không thì đây là một cái bài toán rất là uh, thực sự là khó giải với phần lớn các nhà đầu tư chúng ta ở đây kể cả các chuyên gia nên chính vì vậy thời điểm này chúng ta gọi là đợi cho đợi chờ là một trong những cái à, chúng ta gọi đợi là hạnh phúc chúng ta phải đợi đến khi nào cổ phiếu xác nhận xu hướng đợi đến khi nào cái lạm phát ở Mỹ có thể đạt đỉnh để khiến cho cái xu hướng của đồng USD có thể bị giảm xuống và đây chính là lý do chúng ta đang quan tâm trong thời điểm hiện nay ở bây giờ chúng ta có lẽ các bạn sẽ muốn quay trở lại về thị trường Việt Nam à, tại sao Dũng lại phân tích vào những cái chỉ số của thị trường chứng khoán thế giới để các bạn thấy rằng là việc chúng ta phân tích chỉ số của thị trường chứng khoán thế giới giúp chúng ta định hình xem là à, thực tế thị trường chứng khoán Việt Nam nó đi theo cái chỉ số của thị trường chứng khoán thế giới khi mà thị trường đi theo với chỉ số của thị trường chứng khoán thế giới thì việc chúng ta phân tích các chỉ số của chứng khoán thế giới chúng ta cũng có thể được có góc nhìn nào đó với thị trường chứng khoán Việt Nam bao nhiêu bạn bao nhiêu chị em đã có thể hiểu phần này rồi ạ à? nếu các bạn nắm rõ được một phần này các bạn có thể comment số 2 đúng không ạ Hello các bạn có thể comment số 2 đúng không ạ tức là khi chúng ta phân tích giá vàng chỉ số của Dow Jones đáp của Đức chỉ số của đồng USD chỉ số của giá vàng để chúng ta nhìn toàn bộ cái khía cạnh những cái tác động của chỉ số của đồng USD lên thị trường chứng khoán thế giới khi mà đồng USD trong trường hợp nó tiếp tục tăng thì nhiều khả năng lạm phát tiếp tục có thể diễn ra cái này là do gì ạ dự đoán của gì ạ các nhà tài phiệt họ có thể dự đoán được cái điều này tuy nhiên thì chúng ta chỉ là những nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân chúng ta chỉ theo dõi để chúng ta đưa ra quyết định có một bạn có hỏi là phân tích về giá dầu thì nếu quan sát về giá dầu thời điểm hiện tại thì khả năng sideways ở cái mốc là 100 trên dưới 100 này có lẽ cần thời gian nhiều hơn chúng ta không thể dự đoán rằng giá dầu có thể tiếp tục đi lên hay không hay là dự đoán được giá dầu có thể tiếp tục đi xuống hay không tại vì cái quá trình biến động của giá dầu trong thời gian vừa qua là rất lớn theo các bạn nếu cái sự biến động giá dầu trong thời gian rất lớn thì chúng ta có xác định được xu hướng của giá dầu tiếp theo trong có thể trong quý tới có thể trong tuần tới có thể trong thì ạ à, những tháng tới không ạ cái điều này là điều không thể xảy ra bởi vì thực ra chúng ta không thể dự đoán được giá dầu một cách chính xác nếu chúng ta không biết được là à, quá trình tích lũy của nó hoặc là không nắm rõ được cái cổ phiếu đó hay giá dầu nó xác nhận của tăng nên chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu đơn giản là tại thời điểm này sự biến động lớn của giá dầu nó sẽ cho chúng ta thấy rằng là giá dầu đang ở trạng thái nghi ngờ giữa việc mà Nga chúng ta gọi là chiến tranh với Ukraine với việc mà gì ạ nền kinh tế của Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi zero covid thì chúng ta cần thêm thời gian để đánh giá nên thời điểm này mà chúng ta gọi là đầu tư vào dầu khí hay cổ phiếu dầu khí thì Dũng cũng không biết rằng là cái xác suất thành công của nó cao hơn bởi vì chúng ta không đo lường được ok à, bạn à, Nguyễn Long thì phép nâng lãi suất lên mà USD giảm khác lần trước là ngày 15 tháng 6 phép nâng lãi suất tại tại sao ạ à đây ok ở ờ, câu hỏi của bạn rất là thú vị tức là ở đây chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ khi mà phép tăng lãi suất thì có phải là người ta có xu hướng mua đồng USD để giữ trữ không ạ hello các bạn ạ tức là người ta có xu hướng mua đồng USD dự trữ và đồng tại vì tăng lãi suất thì cái việc mà người ta gì ạ thay vì người ta đầu tư người ta gì ạ tiết kiệm nhiều hơn thậm chí là người ta gửi nên chính vì dòng tiền chúng ta gọi là ngày trước được bơm ra rất là nhiều thì bây giờ bản thân Fed có xu hướng là thu tiền về khi mà Fed có xu hướng thu tiền về thì rõ ràng chúng ta hiểu đơn giản là đồng USD sẽ là đồng được tăng giá khi đồng USD tăng giá thì ở đây chúng ta thấy là khi mà Mỹ là trong trường hợp Mỹ là nền kinh tế lớn mà là cái nước mà chúng ta gọi là trong trường hợp xuất khẩu sang nước ngoài các thiết bị máy móc ra nước ngoài thì Mỹ là nước hưởng lợi rất là lớn đúng không ạ thực tế Mỹ là cái nước đi đầu tư ra nước ngoài sau đó gì ạ lại nhập khẩu vào vào Mỹ và xuất khẩu đi chẳng hạn như chúng ta thấy là uh, Apple sau khi đi đầu tư sang Trung Quốc thì Apple sẽ có gì ạ động thái là nhập khẩu hàng nhập khẩu các chiếc thiết bị điện thoại vào Mỹ và tiếp tục xuất ra thị trường nên chúng ta thấy là cái hàm lượng của hàm lượng công nghệ của Mỹ hàm lượng mà chúng ta gọi là trí tuệ hàm lượng về về lợi nhuận mà Mỹ tạo ra đặc biệt là các doanh nghiệp hàng đầu như Apple, uh, Google uh, và chúng ta thấy là uh, tất cả những cái doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ chúng ta thấy là họ đã sử dụng những cái công nghệ à, đi đầu tư nước ngoài với nhân công giá rẻ sau đó à, xuất khẩu cái lạm phát sang nước khác đấy là cách mà Mỹ đang làm thế thì trong trường hợp đến thời điểm này nếu bạn hiểu đơn giản đó là gì ạ khi mà Fed lại tiếp tục tăng lãi suất thì ở đâu đó người ta đang dự đoán dự đoán là cái khả năng là gì ạ à, cái lạm phát của Mỹ có thể đạt đỉnh trong thời gian tới khi lạm phát của Mỹ có thể đạt đỉnh trong thời gian tới thì việc mà Fed sẽ dừng tăng lãi suất bởi vì trong quá trình mà Fed tăng lãi suất thì các thể chế tài chính các gì ạ à, tổ chức lớn họ có xu hướng thu gom thu gom USD để sau đó bán ra kiếm lợi nhuận nhưng đến khi mà họ dự tính rằng là cái lãi suất đang ở mức cao và khả năng tăng lãi suất có thể khó xảy ra vào tháng 8 tiếp theo thì cái việc mà gì ạ cái việc mà xu hướng của cái chỉ số USD có thể điều chỉnh trong thời gian tới về sự kỳ vọng của gì ạ các nhà đầu tư tổ chức không còn nhiều nữa nên việc tăng lãi suất có thể bị ảnh hưởng và do đó người ta có xu hướng là chốt dần cái hợp đồng tương lai của USD các bạn có hiểu không ạ bao nhiêu bạn hiểu điều này có thể comment cho dũng số 3 đúng không ạ Tức là họ có xu hướng chốt dần. Tại vì cái USD, cái đồng bạc xanh là cái đồng mà chúng ta gọi là người ta có thể mua cái như hợp đồng tương lai. Nên lúc này những ai đã long mua cái hợp đồng tương lai trước đó của USD thì họ có xu hướng chốt lại bán ra và khi họ họ xu hướng bán ra chốt cái lợi nhuận đó thì dẫn đến rằng là người mua người ta lo ngại là gì ạ khả năng là lạm phát tận đỉnh còn người bán thì người ta gì ạ à? muốn chốt lợi nhuận nên dẫn đến đồng USD nó tạo ra vùng đáy ở đó các bạn tuyệt vời không ạ ở đây chúng ta lại quay trở lại câu chuyện này để các bạn có thể hiểu rõ như sau ạ đây là cái chúng ta gọi là quá trình tạo đáy của một uh, diễn biến của một thị trường và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nếu thị trường tạo đáy như này thì các bạn thấy điều gì diễn ra ở đây ạ các bạn nhìn thấy đây là cái biểu đồ của chỉ số VN Index à, VN30 nếu chỉ số VN30 các bạn có thể so sánh giữa những cái đáy mà chúng ta đang thấy ở đây thì những cái đáy này cái việc mà các bạn có nhìn thấy cái đáy này không ạ nếu anh chị em nhìn thấy cái đáy này thì có thể comment ạ đây là Dũng có thể chia sẻ thì có phải thị trường đang test lại kiểm tra lại những cái đáy này đây là cái giảm mạnh nhất ở nhịp đầu tiên sau đó thì chúng ta thấy là bắt đầu nó hồi phục và điều gì diễn ra nó lại tiếp tục tạo ra cái đáy mới và nó lại tiếp tục hồi phục ở đây chúng ta có thể là gọi là pha gì ạ à? trong quá trình hồi phục như này tiếp tục test đáy tiếp tục hồi phục tiếp tục test đáy thì toàn bộ giai đoạn này chúng ta có thể gọi là pha pha gì các bạn có hiểu không ạ toàn bộ cái đoạn này chúng ta gọi là pha pha gì ạ nó chính là pha B nó chính là pha B này sau quá trình kéo lên rũ bỏ kéo lên rũ bỏ test đáy vậy chúng ta đang tập trung vào giai đoạn của pha C đúng không ạ toàn bộ cái giai đoạn này là pha B nó kiểm tra rất nhiều lần cái quá trình gì ạ ở cái vùng FC là quá trình bán tháo vậy ở đây chúng ta biết rằng là sau mỗi quá trình kiểm tra ở trong pha B cái mục đích kiểm tra ở trong pha B này để nhà đầu tư lớn họ thu gom cổ phiếu khi họ thu gom cổ phiếu thì điều gì diễn ra các bạn khi họ thu gom cổ phiếu điều diễn ra các bạn thấy điều gì diễn ra họ sẽ thu gom với số lượng nhiều nhất có thể nhưng tuy nhiên điều gì xảy ra nếu cái việc mà lượng lớn nhà đầu tư có thể tiếp tục bán mạnh ở trên cái vùng này khi thị trường sau quá trình hồi phục thất bại hồi phục thất bại hồi phục thất bại thì quá trình bán mạnh gãy vùng hỗ trợ ở cái vùng uh, à, 1200 nếu quá trình bán mạnh và gãy vùng, vùng 1200 thì các bạn biết điều gì diễn ra không ạ à? bán mạnh khối lượng lớn gãy ở một vùng 1200 ở chỉ số VN 30 và nếu ở đây chúng ta là chỉ số VN Index trong trường hợp này nó cũng tương tự nó bán mạnh nó gãy ở vùng 1160. Vậy điều gì xảy ra nếu quá trình này điều chỉnh bị bán mạnh ở đây, điều gì diễn ra? Thì thị trường có thể giảm rất là sâu và giảm rất là đi xa. Nên ở đây các bạn hiểu rằng việc mà cổ phiếu thị trường hồi phục ở giai đoạn này cơ hội lợi nhuận và rủi ro chúng ta nó sẽ như thế nào giữa cơ hội mà các bạn thấy rằng là lợi nhuận chúng ta có thể thấy là nó không được bao nhiêu cả nhưng rủi ro thì sao ạ rủi ro nó rất là lớn rủi ro sẽ rất là lớn bởi vì chúng ta biết ở trong cái pha B này là nó cần kiểm tra rất nhiều lần xem là lượng cung nhà đầu tư cá nhân lượng cung nhà đầu tư nhỏ lẻ còn nhiều ở đây không bởi vì mỗi một quá trình kiểm tra test cung một lần nữa họ sẽ đo lường được các nhà đầu tư cá nhân các nhà đầu tư tổ chức họ đang thu gom hay bán ra vậy ở đây chúng ta thấy rằng là nếu nhìn về tổng thể này thì các bạn biết rằng là khi mà quá trình giảm mạnh gãy kênh chúng ta có vùng hỗ trợ 1160 thì lúc này thị trường sẽ có mức rủi ro rất là lớn vậy trong trường hợp tích cực là gì ạ à? hello nếu thị trường tích cực là gì thế thì một số các anh chị em và các bạn có thể nghĩ rằng là liệu thị trường có thể không đạp mạnh vào vùng dưới này mà có thể đi lên được không ạ à? có thể đi tiếp tục đi lên được không cái xác suất này thường nó có vẫn thể xảy ra nhưng nó chỉ khoảng độ 10 thôi trăm ạ cái xác suất đi lên để vượt qua cái đỉnh này để tích lũy tạo ra một chu kỳ mới khoảng 10%. Vậy 90% là quá trình test cái đáy 1160 và chỉ có 10% là nó tiếp tục đi lên thì bạn lựa chọn nắm giữ cổ phiếu hay là tiếp tục tham gia tiếp tục đứng ngoài thị trường các bạn có hiểu Dũng nói không ạ nếu anh chị em à, có thể Ờ, hiểu đồng cảm và có những quan điểm nào đó anh chị em có thể comment phần bên dưới để chúng ta nắm rõ được cái chiến lược này bởi vì cái cái quan trọng là gì ạ khi các bạn hiểu rõ được chiến lược này thì đầu tư chứng khoán nó rất là đơn giản nó đơn giản đến mức mà chúng ta có thể biết rằng là khi nào chúng ta lựa chọn mua cổ phiếu đơn giản đến mức là khi nào chúng ta đứng ngoài và đơn giản đến lúc là chúng ta biết rằng là thời điểm quan trọng nhất các bạn mua và các bạn có mức lợi nhuận rất là cao một số anh chị em đang chia sẻ đứng ngoài đúng không đứng ngoài tiếp tục đứng ngoài thế thì thế bây giờ đứng ngoài cả năm cái câu chuyện là nếu bây giờ chúng ta mua thì chúng ta có bị lỗ không bạn à, Hùng Minh ạ à, nếu bây giờ chúng ta mua thì chúng ta có kiếm được lợi nhuận không trong trường hợp chúng ta mua chúng ta kiếm được lợi nhuận không hoặc là nếu chúng ta mua chúng ta kiếm được gì ạ à? chỉ 5 đến 10 phần trăm nhưng có phải là câu chuyện ở đây là từ đầu năm từ những cái đợt mà thị trường sau những quá trình hồi phục ngắn hạn thị trường hoặc là phần trên này chúng ta kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận nếu chúng ta hiểu đơn giản là có phải phần lớn chúng ta định thua lỗ khá nhiều giai đoạn này không ạ à? những đợt hồi phục như thế này thì chúng ta cũng nếu số anh chị em nắm rõ được một vài cổ phiếu thì có đôi chút lợi nhuận nhưng có phải là tất cả anh chị em có thể kiếm được lợi nhuận trong đoạn này đâu ạ à? nên nếu chúng ta cũng để ý một chút là sau đó chúng ta lại thấy rằng chúng ta mất tiền và những cái đợt hồi phục ngắn hạn như này thì thử hỏi xem là chúng ta có thể kiếm lợi nhuận được nhiều không đơn giản thôi ạ à. nếu mà kiếm được nhiều lợi nhuận thì câu chuyện khác nhưng nếu chúng ta không kiếm được lợi nhuận thì cái việc đứng ngoài là thành công rồi đúng không ạ ok các bạn có có nắm được cái điều này không ạ cái vấn đề ở đây Dũng không muốn nói các bạn là mỗi chúng ta có thể đầu tư T cộng đầu tư T cộng nếu các bạn giỏi tại vì những người mà giỏi về đầu tư T cộng là những người rất là giỏi tức là nếu anh chị em nào thắng mà đầu tư được T cộng thì những người đấy là rất là xuất sắc tuy nhiên thì chúng ta cần phải tính từ đầu năm đến bây giờ chúng ta kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận đấy là cái mà chúng ta lưu ý thế thì quan trọng là anh chị em uh, chúng ta sẽ phân tích sau này chúng ta phân tích ngay thế thì khi mà anh chị em ở trong cái giai đoạn này thì ở đây chúng ta có một kịch bản nữa mà nhà mình đang muốn hướng đến đó là kịch bản sau khi gãy kênh thì thị trường bắt đầu có như là kéo mạnh lên đây chúng ta gọi là kéo mạnh lên sau khi gãy vùng hỗ trợ ở vùng này thì thị trường bắt đầu kéo mạnh lên khi thị trường kéo mạnh lên thì nhiều khả năng cái vùng này chúng ta gọi là vùng đáy ngắn hạn ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy nếu mà thị trường tạo ra đáy ngắn hạn ở một thời điểm nào đó thì cái điều duy nhất là chúng ta cần phải lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất để chúng ta tham gia vào thị trường đúng không ạ nếu ở đây thị trường có thể tạo ra đáy ngắn hạn đây bằng quá trình rũ bỏ trước khi rũ bỏ toàn bộ kênh trước khi có sự hồi phục thì lúc này chúng ta có thể tham gia thị trường sau khi rũ bỏ ở đây vậy việc rũ bỏ nhà đầu tư yếu vía với khối lượng thấp hơn hồi phục chúng ta mua ở vùng này nó an toàn hơn so với chúng ta mua ở đây không ạ Hello, anh chị em đã nắm rõ được chưa? Nếu anh chị em nắm rõ được cái chiến lược này có thể comment cho Dũng số 5 được không? Tức là cái nếu anh chị em nắm rõ được cái chiến lược mà Dũng đang chia sẻ này comment số 5 đúng không ạ? Nếu anh chị em nắm rõ được Chúng ta comment, comment để Dũng biết rằng là anh em đã hiểu rõ phần này. Tại vì đây là những chiến lược. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là nếu trong trường hợp bây giờ số anh chị em đang hỏi là về một vài cổ phiếu thì ờ, trước khi mà Dũng trả lời một vài cổ phiếu thì anh chị em đã nắm rõ được cái chiến lược tổng thể của thị trường thì anh chị em có thể chia sẻ những quan điểm cá nhân của mình nếu anh chị em nắm rõ được cái quan điểm số 5 thì khi mà Dũng phân tích vào cổ phiếu ở đây thì về cơ bản anh chị em sẽ phân tích như nào về cơ bản chúng ta phân tích như nào ạ có thể chúng ta hiểu đơn giản là khi mà mọi thứ nó có rủi ro nó lớn hơn lợi nhuận nên việc phân tích cổ phiếu nếu chúng ta việc chúng ta phân tích cổ phiếu thì sao ạ nếu việc phân tích cổ phiếu và phân tích các dòng tại thời điểm này nó sẽ không mang lại nhiều giá trị chúng ta vậy chúng ta thử phân tích thử xem là gì ạ chúng ta thử phân tích xem là những cái cổ phiếu các bạn có thể chia sẻ đầu tiên vậy cổ phiếu đây là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu SHB một bạn nào đó nói là cổ phiếu SHB thời điểm này nếu chúng ta mua vào thì điều diễn ra chúng ta nhìn thấy cái thị trường tổng thể đó là chỉ số VN30 VN30 chúng ta quay trở lại đôi chút về chỉ số VN30 chúng ta có thể thấy rằng là quá trình hồi phục như này đúng không hồi phục như này không có dòng tiền chưa vượt qua cái đỉnh chúng ta gọi là vùng kháng cự lớn vậy nếu nó chưa vượt qua đỉnh kháng cự lớn mà giữa cái việc để thoát ra đi lên nó không mang lại hiệu quả thì cái việc mà chúng ta đầu tư thời điểm này rõ ràng đầu tư thời điểm này chúng ta đang quay trở lại câu chuyện trước nếu nó giảm thì nó tạo ra một đợt giảm rất là mạnh nếu quá trình mà nó giảm sau đó nó hồi sau quá trình chúng ta gọi là test cung ở đây thì lúc này chúng ta có mua có muộn không ạ nếu nó giảm nó bị gãy kênh gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ này sau đó nó đi lên thì lúc này chúng ta mua ở giai đoạn này giai đoạn C đúng không giai đoạn C thì chúng ta không mua không muộn còn nếu trong trường hợp nó giảm mà nó giảm rất mạnh thì thị trường cổ phiếu chúng ta nó có thể đi rất là sâu nếu trong trường hợp nó giảm sâu nữa mà chúng ta lại đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta thiệt hại rất là lớn nên nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu trong đoạn này thì khi các bạn hỏi về cổ phiếu từng dạng cổ phiếu nào đó thì câu trả lời đó là không có câu trả lời cho chúng ta bởi vì thứ nhất là gì ạ thứ nhất là rủi ro rủi ro lúc này nó lớn hơn lợi nhuận khi rủi ro nó lớn hơn lợi nhuận mà chúng ta lại tiếp tục mua cổ phiếu vào thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ không thể bán ra khi mà rủi ro nó đến chúng ta có thể một vài bạn có thể thấy là đầu tư chứng khoán là gì ạ chúng ta cần phải quan sát xem là những cái vùng kháng cự và những vùng hỗ trợ vậy kháng cự ở cái vùng cổ phiếu này chúng ta nhìn thấy phía trên này có lớn không ạ kinh bắc ạ khi mà cổ phiếu này kháng cự lớn thì cái việc mà cổ phiếu nó đang giáp cái vùng kháng cự này thì theo các bạn các bạn nên nắm giữ hay là nên đứng ngoài hay là mua cổ phiếu thời điểm này theo các bạn các bạn nghĩ điều gì điều này à tại vì nếu cổ phiếu này sau khi nó có hồi đôi chút vì cái phía phía trên này nó là cái quá trình mà chúng ta gọi là nó hồi vậy bạn đang nắm giữ cổ phiếu quá trình hồi này nó không có khối lượng thì đây chúng ta là hồi để bán ra nếu bạn đang nắm giữ cổ phiếu còn trong trường hợp bạn lại tiếp tục mua vào thì thực sự chúng ta sẽ có những rủi ro rất là cao chúng ta lấy một cổ phiếu khác có nhiều nhà đầu tư rất là quan tâm như là Dabaco giá lợn thì cũng đang là gì ạ giá lợn thì lên rất là cao nhưng nếu chúng ta để ý một chút thì những cái khối lượng lớn là đã bán ra rất là nhiều rồi một cổ phiếu đi lên mà chúng ta thấy là dòng tiền người ta bán ra nên cái giá lợn nó chỉ là cái thông tin để khiến cho chúng ta bán cổ phiếu ra thôi tức là khiến cho nhà đầu tư tạo lập họ bán cổ phiếu ra không phải cái thông tin giá lợn tăng nó làm cho cổ phiếu này tăng cái mục đích là họ kéo cổ phiếu này lên để họ bán ra được nhiều hơn nên nếu anh chị em để ý một chút là trong hội đồng quản trị con gái của chủ tịch hội đồng quản trị họ làm gì ạ họ làm gì ạ họ bán ra đúng không Vậy không mua có bỏ lỡ cơ hội hay không? Thực tế chúng ta đầu tư chứng khoán là chúng ta đầu tư gì ạ? Theo chu kỳ. Lúc nào mà chúng ta thấy là dòng tiền lớn tham gia vào, lúc nào mà chúng ta thấy có sự bùng nổ theo đà, lúc nào chúng ta thấy đảm bảo có độ an toàn cho quá trình đầu tư chúng ta, lúc nào mà chúng ta thấy rằng là thị trường bước vào một trend đi lên thì lúc đó chúng ta có thể mua vào một cách an tâm. Còn trong trường hợp nếu chúng ta mua vào và chúng ta không biết rằng là cổ phiếu đó nó đang ở giai đoạn tích lũy hay nó đang ở giai đoạn phân phối hoặc là nó đang ở giai đoạn suy thoái thì cái việc mua vào không phải là cái điều mà mang lại tiền của chúng ta mà khi cổ phiếu trong giai đoạn suy thoái thì phần lớn các cổ phiếu nó sẽ bước vào một đợt giảm rất là sâu và khi cổ phiếu đã bước vào những đợt giảm rất sâu như này với khối lượng phân phối ra rất lớn ở đây thì các bạn biết rằng cổ phiếu sẽ đi vào chu kỳ giảm và chu kỳ giảm này là chu kỳ của sự mất tiền các bạn tức là cái chu kỳ giảm là chúng ta mất tiền ờ, có một cái cổ phiếu mà nhiều nhà đầu tư đã từng mất tiền năm 2016 ờ, 17 đó là khi một cổ phiếu bắt đầu chu kỳ lên nếu chúng ta lại tiếp tục mua ở trên đỉnh này chúng ta có thể mất tiền sau khi cổ phiếu giảm mạnh hoặc là một chu kỳ tiếp theo có thể diễn ra nhưng tuy nhiên thì các bạn biết rằng là sau khi kết thúc chu kỳ tiếp theo bằng mẫu hình vai đầu vai cổ phiếu này đã bước vào một đợt suy thoái khá nặng và việc điều gì đến chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ đến ờ, toàn bộ cái lợi nhuận chúng ta thu gom được trong suốt thời gian vừa qua nó gần như bị biến mất nếu chúng ta tiếp tục mua cổ phiếu trong chu kỳ đi xuống ok à, có một bạn à, Duy Phương tiền bạc bỏ ra để đầu tư mà mọi người thích chơi theo à, à cảm ơn ạ chúng ta lại tiếp tục xem nào ạ ok hết tất cả cái điều này thì chúng ta quay trở lại câu chuyện của cái bài học hôm nay bài học hôm nay các bạn hiểu đơn giản là nếu thị trường sau khi đi lên nó cần phải có những đợt rũ bỏ quá trình rũ bỏ này là quá trình cần thiết để rũ bỏ các nhà đầu tư yếu vía thoát ra khỏi thị trường nếu quá trình rũ bỏ này biến động mạnh giảm mạnh thì phần lớn thị trường sẽ bước vào một chu kỳ giảm tiếp còn quá trình này sau khi bị gãy những cái vùng hỗ trợ này thì thị trường có thể bước vào một xu hướng tăng và đây chính là một cái quy luật về cung cầu và các bạn cần phải biết trong quá trình đầu tư chứng khoán thế thì khi mà chúng ta nhìn về các chỉ số của VN Index thì đầu tiên các bạn đầu tiên trong cái chiến lược mà các bạn cần quan tâm đó là các bạn quan tâm đến cái chỉ số VN Index bởi cái chỉ số VN Index này nó quyết định 8 đến 90 phần trăm các cổ phiếu các bạn quan tâm bao nhiêu bạn đã nắm rõ được là cái cổ phiếu của các bạn quan tâm nó không quan trọng bằng cái chỉ số VN Index chỉ số VN Index là chỉ số cực kỳ quan trọng khi chỉ số này là chỉ số nó giúp cho các bạn biết rằng là thị trường chung tiếp tục đi lên hay thị trường chung có thể đi xuống nếu chỉ số này đi xuống thì phần lớn các cổ phiếu khác nó sẽ bị giảm theo còn ngược lại chỉ số này đi lên thì phần lớn các cổ phiếu khác nó sẽ đi lên giống như ở giai đoạn trước này và chúng ta sẽ mua là có lợi nhuận ngược lại khi chỉ số này đi xuống thì phần lớn chúng ta mua đều có thể bị thua lỗ nên chính vì vậy chúng ta tập trung theo dõi phân tích chỉ số của thị trường chung trước khi chúng ta tham gia vào thị trường Dũng biết rằng là nhiều bạn có hỏi Dũng rằng là mua cổ phiếu này cổ phiếu kia có tốt hay không thì cái điều quan trọng nhất là Dũng phân tích cho chúng ta một cái thị trường tổng thể khi các bạn nắm rõ được cái thị trường tổng thể thì các bạn có thể đưa ra những quyết định tốt nhất trong quá trình đầu tư của mình Dũng sẽ tiếp tục làm video để phân tích từng nhóm ngành phân tích từng chỉ báo phân tích từng gì à, à, những cái căn bản để giúp cho bạn hiểu rõ hơn về thị trường chung hiểu rõ về những yếu tố kinh tế vĩ mô hiểu rõ về những cái ngành mà các bạn quan tâm trong thời gian tới đặc biệt là nếu chúng ta để ý một chút thì hôm nay chúng ta thấy là cổ phiếu gì ở VIX có những đợt sụt giảm khá mạnh khi mà cổ phiếu VIX có đợt sụt giảm khá mạnh thì chúng ta cũng không biết rằng là cổ phiếu này tiếp tục đến đến đâu và chính vì vậy thì việc mà chúng ta thấy là không phải cổ phiếu giá rẻ là điều kiện để chúng ta mua vào bởi vì khi mà cổ phiếu giảm tiếp giảm tiếp thì chúng ta không biết điều gì diễn ra với cổ phiếu đó khủng hoảng thị trường chứng khoán thế giới có thể diễn ra trong thời gian tới tuy nhiên thì có thể không diễn ra không ai biết cả quan trọng là chúng ta cần phải đứng ngoài đến khi nào có những tín hiệu đưa ra à, một vài bạn có hỏi phái sinh thì chúng ta cũng tương tự như vậy phái sinh những đợt hồi phục yếu không có dòng tiền thị trường giảm tiếp tục hồi phục yếu không có dòng tiền thị trường giảm và quá trình này tiếp tục hồi phục bao nhiêu bạn nhìn thấy cái kịch bản của thị trường phái sinh các bạn có thể comment ở phần bên dưới các bạn nếu chúng ta nhìn thấy chỉ số phái sinh là chỉ số tương lai chỉ số này là chỉ số tương lai của thị trường vậy các bạn có thể nhìn thấy chỉ số phái sinh là điều gì không ạ và nhìn thấy chỉ số phái sinh là chỉ số gì ạ chúng ta thấy chỉ số phái sinh các bạn thấy chỉ số phái sinh là chỉ số và chúng ta thấy là nó đang không được tích cực Vậy rõ ràng là việc thị trường đi lên có khoảng trống mà chỉ số phái sinh không tích cực. Thì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp phái sinh bị bán mạnh, bán mạnh ở trên cái vùng hỗ trợ này thì anh chị em là chứ dại gì long nhá. Bởi khi mà chúng ta long thì thường nó sẽ có những đợt bán tháo rất là mạnh. Chúng ta chỉ đợi khi mà quá trình này giảm mạnh nếu có sự hồi phục thì chúng ta bắt đầu đầu tư ok đó là toàn bộ những cái chia sẻ để giúp cho các bạn định hình ra việc mà chúng ta đầu tư cổ phiếu các bạn tập trung vào thị trường chung các bạn nắm rõ thị trường chung cổ phiếu đang ở pha A pha B pha C hay là pha D nếu chúng ta hiểu rõ được các chu kỳ của cổ phiếu thì các bạn sẽ thấy là việc lựa chọn cổ phiếu một cách đơn giản và dễ dàng trong quá trình đầu tư ở đây thì à, Dũng hiện tại Dũng đang ở Hồ Chí Minh ở đây thành thành phố rất tuyệt vời trong ngày mùng 6 mùng 7 tháng 8 Dũng có chương trình hai ngày đặc biệt ở tại Hồ Chí Minh hiện tại Dũng đang có 50 suất miễn phí dành cho tất cả anh chị em yêu quý Dũng và mong muốn rằng được tham gia một chương trình đặc biệt của Dũng trong uh, hai ngày tối à, hai ngày mùng 6 mùng 7 nếu anh chị em nào quan tâm đến cái chương trình này có thể đăng ký ở phần ô chat để đăng ký đường link bên dưới để chúng ta có thể gặp nhau tại Hồ Chí Minh à, xin cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt trong cái à, buổi livestream hôm nay và chúng ta hẹn anh chị em vào buổi livestream tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều